thật năng động, áo quần vẫn thơm suốt cả ngày nhờ thế hệ nhất tả mới công co tinh chất. Áo con đưa rồi, áo thơm quá, ui mai dữ rồi mẹ ơi. Công co tinh chất mới, áo thơm cho bạn